À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện à, video hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn các bạn cái xe ô tô nhỏ nhỏ mình làm cho con chơi à, cái xe này thì có chiều rộng là 8 75 cm và chiều dài của nó là 1m2 cái mục đích mình làm cái ghế trước nó là cái ghế xe đạp điện để vì là để cho người ngồi đằng trước lái và sử dụng tay lái là với mục đích là phổ thông nhất đối với những người à, già trẻ đều lái được cho nó dễ chứ nếu như thanh niên mình chơi thì có thể sử dụng ghi đông được nhìn thì nó khá là đơn giản thôi nhưng cái bộ này mình sử dụng toàn đồ cao cấp thôi cầu sau là sử dụng cầu vi sai động cơ điện là 500W Bánh xe có bản rộng là 12cm và đường kính là 35cm các bạn nhé. Cầu vi sai đấy các bạn ạ. Cầu vi sai là hoàng nhé. Đây là hệ thống lái đằng trước hệ thống lái đằng trước thì à, nó khá là đơn giản thôi hệ thống lái à, đằng trước thì sử dụng cầu thẳng bình thường thôi đây khi các bạn lái này các bạn dùng đi đâu các bạn lái như này và như trong cái video nào đó thì mình đã giới thiệu thì ờ, cái này là nó có khả năng là nó không sử dụng giảm sóc cho bốn bánh nhưng ờ, nó lại có khả khả năng là tiếp cận bốn bánh với trên mọi mặt địa hình luôn không bị bập bênh trong cái quá trình à, làm xe thì nó cũng có một số cái à, à, cần khắc phục trước tiên đối với cái xe này của mình thì lúc đầu làm là thiết kế cái chỗ để chân ở trên này ở chỗ cái hộp đen đen này này nhưng mà sau quá trình làm thì nó xe nó nhẹ đầu quá khi kéo ga là nó cứ bốc đầu lên do là vậy là phải đặt là ắc quy lên phía trên vì vậy đối với các bạn làm xe cũng cần lưu ý cái vấn đề này để tính toán cái trọng lượng cho xe nó hợp lý nên nếu không thì à, khi ga này cái dòng nó rất là khỏe chạy cầu thôi tuy con này có 500 mắt nó chạy cầu thôi nhưng mà nếu như kéo ga là nó có thể nhấc đầu lên cái xe này thì mình cũng chưa sơn chưa làm lại cái ghế phía trước này nhưng à, có một số các bạn à, muốn à, tham khảo về cái cách làm hay là kích thước thì mình cũng xin được đăng lên đây cho các bạn cùng tham khảo nó chưa được hoàn thiện lắm nó cũng không phải là một cái mẫu nó cũng không phải là một cái mẫu xe đẹp nó cũng chỉ bình thường thôi đấy nhưng nó nhỏ gọn và dễ sử dụng vì vậy là các bạn à, có thể xem à, như à, một cái cách để tham khảo nếu mà đẹp thì mình thích thì mình làm giống thôi còn nếu như mà các bạn cảm thấy nó không đẹp thì các bạn xem cho vui hoặc là có thêm ý kiến con này thì chắc là sơn ờ, viền lên một chút nữa thì nó sẽ khá là nổi đấy các bạn chứ không xấu đâu thứ hai nữa là cái bánh đằng sau này thì mình cũng đưa hơi lên đằng trước các bạn có thể làm à, cái bánh nó lùi về phía sau một chút cho nó đẹp hy vọng sau khi hoàn chỉnh thì mình à, sẽ quay lên cho các bạn xem lại lần nữa và sẽ có một cái video chạy thử con này để cho các bạn à, cùng nghiên cứu và tham khảo thêm sua, meu, eu caqui tá ó.